loại sắt thăng mượn và như vừa được giữa với collagen vì đã có Rejoice siêu nhật giá 500 đồng. Vẫn mình cũng thế mà. Rejoice dạ. siêu mượt